Hello, bây giờ thì mình test thử cái ờ, chất lượng âm mà các bạn ờ, thu vào để cho người ha, nãy giờ là mình thu bằng cái cái cái ờ, camera nó thu trực tiếp cái âm thanh ở bên ngoài nên là cái âm nó sẽ có nhiều tạp âm bây giờ là thu một lần thôi có nghĩa là micro thu vô và cho các bạn nghe thấy Yo, hello, hôm nay mình vừa mới nhận được cái kiện hàng đó là cái uh, combo thu âm đây là cái combo thu âm uh, giá rẻ mà nó đầy đủ cả micro sao kẹt cần cầm vài cái coffee cơm giá họ chỉ độ hơn một triệu thôi nhưng mà nó rất là đầy đủ rất là tiện lợi order xong thì giá rất là rẻ nếu các bạn mua lẻ cái combo này thì giá nó chắc khoảng độ chắc là hai triệu nhưng mình order được hơn một triệu thôi cho nên là nếu bạn nào cần thì hãy xem link bên dưới nhé đây bốn thứ đầu tiên là cái micro nhưng mà đây không phải là micro bm tám trăm mà là micro uh, ờ, AWLE cái này trên Amazon nó quảng cáo có một trăm đô mà cũng hiểu sao tính trăm đô mà mua về rẻ ok đây là cái micro cái đấy là cái sao cạc sao cạc k mười các anh chị em à, hát karaoke à, thì thần thánh quá rồi biết quá rồi cái cam mười đó, để xem rảnh thì mình cũng review luôn đấy cam mười cùng dòng với cái lửa cam và cái phốt cái màng lọc để lọc những cái tiếng nước tiếng à, hơi thở tiếng tê và quan trọng không kém đó là cái cầm kẹp cầm kẹp đây cái cầm kẹp này thấy không nếu mà không có nó thì tay cầm rất là mệt làm sao mà hát làm sao làm được đấy. đây chính là combo ok bây giờ thì mình rửa à, cái quan trọng nhất đó là cái micro Đấy, và mở ra thì à, đây là tất cả những cái món hàng đây bên trong cũng hộp à, cũng giống như bên trong thôi nhưng mà bên trong nó có nhiều đồ hơn đồ chơi hơn ví dụ như là cái bên trong thì thường nó chỉ có bốn cái này thôi một hai ba bốn nhưng này nó có thêm hai cái một hai một cái cọng dây nối âm thanh bên trong, và một cái tai nghe mini chắc để kiểm âm à, và cái sóc meo này nó cũng bằng kim loại luôn nặng hơn của cái bên bên trong. bên trong thì bằng nhựa nhưng mà cá nhân mình thì thấy cái nhựa ok hơn tại vì cái kim loại mà giá rẻ thì nó hay bị rỉ xài mới đầu đẹp nhưng một thời gian sau nó bị rỉ cho nên là khi mà kim loại thì nên mua cái loại cao cấp thì nó xịn hơn cái đầu của nó nhìn cũng óng ánh hơn sang hơn và đây bắt đầu tới cái micro thì hộp có vẻ khá là nặng tay à, đây là cái build của cái micro đó ở đây mình chỉ còn cái Samcool bên một tám trăm của Samcool thôi chứ không còn cái bên một tám trăm mà mà mà, mà đợt trước cần hay mua hộ thường có bán điều thì nó cũng tương đối giống cái, cái chất sơn bên ngoài nó cũng tương đối giống nên là nó cũng, cũng ok thì đây là đầu dẹp thôi nhé cái này đầu dẹp đó là hai đầu dẹp đầu dưới của nó bằng sắt khá là dày nhìn cũng khá chắc chắn cầm nặng tay hơn lần trước cường đo cái bm tám trăm thì nó là 250 gram bây giờ chúng ta đo thử nhé ok bây giờ cường sẽ ờ, đo thử xem nó nặng bao nhiêu gram nhé lần trước cường đo cái bm tám trăm thì nó là 250 gram và cái này thì cường nghĩ là chắc 185 gram có nghĩa là nó nặng hơn khoảng độ 3 lạng cũng 3 lạng nhưng mà cầm trên tay thì nó khá là chắc tay nó nặng hơn tương đối cầm bên 800 có vẻ như nó nhẹ nhàng hơn cái bill này nó cũng cũng cũng dày hơn à, à thêm một điều nữa là bên trong cái này nó có một cái lớp mút này này mở ra là cấu tạo của cái micro đấy đây nó bao gồm cái cái miếng lọc này à cái miếng thu âm á cái mạch thu âm nếu cái này là condenser nó kim loại nha còn cái ví dụ như bạn mua cái uh, dynamic á, thì nó sẽ là một cái ống từ nó là cục 500 đó đây là cái bảng mạch à, để nguồn điện vô á còn condenser có một số ông cứ bảo rằng là cái này là dynamic ở bên trong cái này nó cải tiến hơn cái cái cái bm 500 mà nó có lớp mút các bạn thấy không thì nó có một cái lớp mút này lớp mút này đó khá là tốt nếu mà có như thế này thì nó giảm âm rất là tuyệt vời có nghĩa là cái mic này cần thấy là hơn hẳn so với cái bm 500 thì khi nữa chúng ta sẽ test âm thanh sau bây giờ chúng ta gắn lại ok gắn lại à, bây giờ thì mình đang cắm cái micro này và phát trực tiếp ra loa à, các bạn thấy không? loa này. Đây này. mình phát trực tiếp ra cái loa luôn à, để các bạn có thể nghe à, như thế nào không biết là cái, cái khi mà mình thu âm phát ra xong lại thu lại vô cái micro của cái à, máy có nghĩa là chất lượng âm nó sẽ giảm nhưng mà ý là mình nói cho các bạn nghe thấy thôi tí xíu là mình sẽ test trực tiếp để các bạn có thể nghe cái âm thu một lần À, cái micro này thì cũng là hướng một chiều giống như BM800 tuy nhiên là có vẻ như nó mạnh hơn đầu này nói nó cũng ok nhưng mà các bạn thấy nó mất mất đi chép à, à, mất đi chép trên này nhỏ à. thì uh, nhìn qua thì mình thấy khá là ok chất lượng và mọi thứ nó đều nhỉnh hơn BM800 một chút bây giờ các bạn cùng nghe âm của nó nhé cùng nghe âm của nó nhé cùng nghe hello bây giờ thì mình test thử cái ờ, chất lượng âm mà các bạn ờ, thu vào để cho người nghe ha nãy giờ là mình thu bằng cái cái cái uh, camera nó thu trực tiếp cái âm thanh ở bên ngoài cho nên là cái âm nó sẽ có nhiều tạp âm bây giờ là thu một lần thôi có nghĩa là micro thu vô và cho các bạn nghe thấy thì các bạn sẽ xem xét được là cái micro này và cái sao card này nó cho cái độ vang rất là hay mình có thể chỉnh nữa chỉnh độ vang ở trong này nè à, nhưng mà bây giờ mình để mặc định mình test thử cái độ xa của nó rồi các bạn nghe nè ví dụ như đây là cận ha đây là cận sát luôn nói sát luôn và xa ra nè xa ra khoảng 20 cm này sẽ sạch hơn à, thường thì người ta sẽ thu âm ở khoảng là à, khá gần như thế này và người ta sẽ kích âm làm sao cho nó phù hợp và cái micro này là nó một hướng nha hướng sau thì nó dở hơn các bạn nghe nè đây là cái hướng sau của nó nghe nó bị đục hơn nó bị uh, mất âm đi nhiều tại vì cái hướng như hồi nãy mình mở ra là nó chỉ có một hướng thôi hướng trên cũng không có ha nó chỉ có hướng trước thôi nhớ hướng trước là cái hướng của logo đấy um, còn gì nữa nha nếu mà các bạn uh, cứ nghĩ rằng cái combo này khá là ok đối với các bạn là thu âm karaoke tại nhà nó có đầy đủ và giá rất là rẻ thay vì bạn mua lẻ cái sau càng này cũng hơn một triệu cái mic này chứ cũng mắc thì ít ra ít nhất là cũng phải tầm 2 triệu các bạn mới có combo này nhưng mà uh, nếu mà các bạn mua nguyên bộ thì nó chỉ khoảng hơn một triệu thôi cho nên là mình nghĩ là bạn nào hát karaoke thì combo này là phù hợp nhất giá rẻ nếu giá cao hơn thì các bạn có thể xem thêm cái dòng mic ESK bên mình ha ok vậy thôi à, các bạn nào muốn đặt thì hãy click vào link ở bên dưới hoặc là truy cập microgiagốc com ok bye bye